Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sao y mô hình Nguyễn Tấn Dũng, ông chủ tịch nước thất bại Ông Nguyễn Tấn Dũng để lại hậu quả vô cùng to lớn cho nền kinh tế của Việt Nam Với hai nhiệm kỳ làm thủ tướng, các quả lấm thép đã lần lượt đấm tan tành nền kinh tế của đất nước Các tập đoàn kinh tế nhà nước nát bét, làm ăn thua lỗ và đến nay chưa giải quyết xong hậu quả Tuy nhiên, điều tiếng xấu của ông Nguyễn tấn Dũng để lại không chỉ là quả nấm thép mà để lại cho cả con gái ông, được cho rằng đã lợi dụng uy tín của người cha làm thủ tướng để làm ăn kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng tuy không làm cho nền kinh tế nát bét như người tiền nhiệm, nhưng về gia đình, ông Chủ tịch nước để lại cho vợ và con dùng tên tuổi của mình để làm ăn kinh tế. Đây là điều mà dư luận xã hội đang đặt ra. Với vị trí như của ông Chủ tịch nước, gia đình ông không hề thiếu tiền. Tuy nhiên, dường như vì lòng tham lại muốn biến danh thành tiền bạc. Điều này lợi bất cập hại. Đây là hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Ông Dũng phân công rất rõ ràng, vợ ông chỉ có vai trò theo ông công du nước ngoài. Bà không đụng đến những thương vụ kinh tế, điều đó tránh cho vợ ông gặp sai lầm. Bởi vợ ông Dũng không phải là người phụ nữ được học hành bài bản để biết được cạm bẫy của chốn quan trường cũng như thương trường rắc rối. Việc làm ăn kinh tế, ông Dũng dường như chỉ dành đặc quyền cho con gái của ông, một phụ nữ từng đi học tại châu Âu nên đủ khôn khéo để làm những thương vụ lớn và tránh những cú gài bẫy nguy hiểm. Chính vì thế mà thương vụ Mobile Phone mua AVG không thể nào buộc tội được Nguyễn Thành Phượng vì Phượng dường như đã điều khiển từ xa chứ không tham gia cuộc chơi này. Về phần chính trị, ông Dũng đã dành hai cậu con trai của ông rất nhiều đặc biệt. Con cả là Nguyễn Thành Nghị từng du học tại Mỹ và có bằng tiến sĩ ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cậu út là Nguyễn Minh Chiết từng du học tại Anh Quốc và hiện là lãnh đạo Trung ương đoàn. Cả hai tham gia chính trị dựa trên lý lịch cha từng làm thủ tướng để tiến thân. Ông Nguyễn Tân Dũng là ông thủ tướng rồi, nhưng trong quản lý gia đình Ông là người cha khá tốt, đầu tư cho con cái đến nơi đến chốn, phân công, trách nhiệm hợp lý. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc thì hoàn toàn khác, mặc dù có sao uy nghiên khuôn mẫu của ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng lại phân công kém nên đã mang họa vào thân và trong thời gian tới, chiếc ghế của ông có nguy cơ bị lật đổ nhào. Đây là hình ảnh khác với vợ ông Nguyễn Tân Dũng, bà Thu, vợ ông Phúc dường như được cho rằng còn nhúng tay vào các thương vụ kinh tế rất lớn. Ông Nguyễn Xuân Phúc có một vợ và hai con, vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu, con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, con rể là Vũ Trí Hùng và con trai là Nguyễn Xuân Hiếu. Ông Vũ Trí Hùng hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế của Bộ Tài chính Việt Nam đầy quyền lực. Thay vì để cho bà Trần Thị Nguyệt Thu thực hiện vai trò đệ nhất phu nhân theo ông đi công du như ông Dũng đã làm thì ông Nguyễn Xuân Phúc để vợ liên minh liên kết với Việt Á làm ăn kinh tế hậu quả là ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiếc ghế chủ tịch nước của ông. Đây là những thông tin mà dư luận đang đặt ra. Bà Thu không đủ khả năng tiên lượng được những rủi ro trên lĩnh vực làm ăn dựa vào chính trị nên đã dính bẫy rất nặng. Con gái ông Nguyễn Xuân Phúc cũng dựa hơi bố làm ăn kinh tế, tuy nhiên về khả năng khéo léo thì Nguyễn Thị Xuân Trang không bằng Nguyễn Thành Phượng. Nếu nói Nguyễn Thị Thanh Phượng đứng từ xa điều khiển công ty định giá Amex trong vụ mobile phone mua AVG, làm trong chặng bó tay không biết moi sai phạm Nguyễn Thành Phượng như thế nào, thì Nguyễn Thị Xuân Trang lại dính vào cổ phần của trường tiểu học quốc tế Gateway rất lộ liễu, làm phiền người cha là thủ tướng của mình phải ra tay để che đậy cho con gái khi gặp chuyện. Đây là hình ảnh thể hiện bằng lái xe của Mỹ của ông Nguyễn Xuân Hiếu cũng du học như con ông Nguyễn Tân Dũng. Về con trai, ông Phúc cũng gây dựng sự nghiệp chính trị cho Nguyễn Xuân Hiếu, cho Hiếu đi du học rồi về nước làm chính trị dựa trên danh tiếng của bố, y hệt như đứa con trai của ông Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì tên tuổi của Nguyễn Xuân Hiếu trên chính trường vẫn là con số 0 tròn chính, không được nổi đàm đình đám như Nguyễn Minh Chiết, con út của ông Dũng. Và như vậy có thể nói rằng ông Chủ tịch nước học theo gia đình ông Nguyễn Tân Dũng nhưng đã thất bại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dám chọc vào ổ kiến lửa, con trai bà Dũng bị phản pháo. Mới đây, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã xua thanh tra xây dựng moi hết sai phạm của thời Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch thành phố Hà Nội. Vụ sai phạm được thổi bùng khá mạnh qua báo chí, tuy nhiên thế lực ngoài Bắc không phải dạng vừa bởi ông Nguyễn Thế Thảo từng là người điều hành thành phố lớn thứ nhì của Việt Nam, ông có đủ kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề khó này. Qua hai tháng im lìm chuẩn bị, giờ đây Nguyễn Thế Thảo cho thuộc hạ cũ phản pháo lại những đòn tấn công của thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận loạt sai phạm về quy hoạch xây dựng dọc trục Lê Văn Lương, Tố Hữu. Cũng như mới đây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho rằng họ thực hiện đúng luật và quy hoạch chung xây dựng của thủ đô lên hình ảnh Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phản pháo lại. Đáp lại ông Nguyễn thanh Nghị, Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Xây dựng về việc thực hiện kết luận thanh tra số 39 vào ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng về Thanh tra Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các chủ dự án, công trình và tổ chức cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng điều chỉnh quy hoạch, xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình và khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính theo kết luận số 39. Sở này thừa nhận kết luận 39 đã chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình và khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính những nội dung này sẽ được Sở Nghiên cứu kiểm điểm rút kinh nghiệm. Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những sai phạm mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận như việc chậm công bố công khai quy hoạch ghi số tầng cao tại quy hoạch bắt buộc, tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy hoạch tại tiêu chuẩn Việt Nam 03-2009 Bộ Xây dựng, cũng chưa thể hiện rõ tính cây xanh trên bản vẽ tổng mặt bằng, việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ. Đây là hình ảnh Nguyễn Thế Thảo, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Về nội dung kết luận việc chấp thuận tầng hầm vượt nghỉ giới xây dựng và chưa báo cáo rõ ràng với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch Kiến trúc cho hay đơn vị đã rút kinh nghiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định xây dựng tầng hầm các công trình trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho rằng để nội dung kết luận 39 đảm bảo việc toàn diện, khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật, được xem xét phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô qua các thời kỳ và phù hợp với định hướng của quy hoạch xây dựng chung của thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt. Một số nội dung trong kết luận cần phải trao đổi, bổ sung, làm rõ thêm, đặc biệt là các nội dung về kết luận trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến đâu. Qua giả soát, Sở Kế hoạch và Kiến trúc nhận thấy có những nội dung tại kết luận 39 chưa phù hợp, hợp lý nên Sở kiến nghị được trao đổi thêm với thanh tra Bộ Xây dựng để làm rõ và thống nhất, làm cơ sở thực hiện tiếp các nội dung kết luận của thanh tra. Theo Sở, nội dung kết luận 39 của thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về việc xây dựng quy hoạch tuyến đường nhưng chưa đề cập tới định hướng quy hoạch cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đặc biệt là tại quy hoạch xây dựng thủ đô đến năm 2030 cũng như tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1259 vào ngày 27 tháng 6 năm 2011. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, nội dung kết luận này chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp với quy định về pháp luật cũng như chưa yêu cầu, đặt yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô qua các thời kỳ như vậy là Sở Kế hoạch Kiến trúc Hà Nội rất ôn hòa nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn với Nguyễn Thành Nghị. Và như vậy là phía Nguyễn Thế Thảo đã phản pháo lợi ích nhóm ăn đất ở Hà Nội không hề kém cạnh ở Sài Gòn vì giá đất rất cao. Nguyễn Thành Nghị xem ra đang đụng vào ổ kiến lửa.